lần mai em cô đơn qua em không cứ thấy rồi ơi ừ, với bao nhiêu lời nói bên tai nơi đây vốn em ừ, chỉ thiếu giấc mơ em ừ. sao hôm nay lạnh bờ vai anh chợt nghĩ đến em chỉ mong ngày nắng lên để được gần em quên hết mọi ưu phiền mỗi khi em cười thì sẽ ra sao nếu yêu em người anh yêu ơi em có hay em là mây hãy mang mưa về đến đây và tưới mát những ngày khô khan mang yêu thương chính mình